Chào các bạn thiếu nhi, chị là Giang Gianni Cái niềm mà chị nhớ nhất đó là có một lần phần quay của chị trong chương trình Tô một cho bé bị hỏng à, Nhưng mà không chỉ có chị mà cả team đều phải làm việc cùng với nhau để hoàn thành lại cái tập đó các bạn nhớ đón xem tập 9 sẽ phát sóng vào lúc 20 giờ Chủ nhật ngày 9 tháng 10 tại kênh youtube One Hub Việt Nam để cùng tôi mời với chị nhé. Tạm biệt các bạn